lời nguyền viên ngọc Pharaon giết bất cứ ai chạm vào. Tương truyền rằng, từ hàng ngàn năm trước, để bảo vệ lăng mộ và vô số châu báu được tuẩn tán theo các Pharaon, những thầy Pháp Ai Cập đã trù ếm những bùa phép hùng mạnh nhất nhằm nguyền rủa những ai cả gan dám phá hoại lăng mộ và trộm cắp kho báu của nhà vua. Thế nhưng, người đời sau vì lòng tham mà mặc kệ những lời cảnh báo. Lấy danh nghĩa là khảo cổ, hàng loạt những tên trộm mộ chuyên nghiệp đã đào bới và cướp đi rất nhiều báu vật vô giá. Để rồi, tất cả những người liên quan, từ nhà khảo cổ, thợ đào mộ, cho đến những người mua bán báu vật hay người sử dụng đều rước phải vận rủi, thậm chí là mất mạng một cách bi thảm. Lời nguyện lăng mộ Tutankhamun Đối với giới khảo cổ học thế giới mà nói, câu chuyện về lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun hay King Tut là một minh chứng lớn nhất cho những lời nguyền chết chóc của các pharaoh. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1922, khi tiếp cận cửa ngôi mộ của vua Tutankhamun, trị vì năm 1332 đến năm 1323 trước công nguyên, nhà Ai Cập học Horace Carter và huân tước Law Connavon, người tài trợ cho cuộc khai quật, đã giật mình trước một tảng đá có khắc lời đe dọa đáng ngại. Thần chết sẽ đến với kẻ quấy rầy sự bình yên của nhà vua. Tuy nhiên, những người vô thần trong nhóm khảo cổ cho rằng lời nguyền Pharaon chỉ là chuyện mê tín nhảm nhí, nên quyết định mở lăng mộ và phát hiện ra vị Pharaon nổi tiếng cùng với kho báu chứa gần 5.400 vật phẩm. Vụ việc đầu tiên làm dấy lên tin đồn về lời nguyền xảy ra vào đúng ngày lăng mộ của nhà vua bị khai quật. Đó là con chim hoàng yến trong lòng của Carter đã bị một con rắn hổ mang lẻn vào nuốt chửng. Nửa năm sau, bá tước Carnarvon bất ngờ qua đời sau khi đặt chân xuống lăng mộ. Các bác sĩ xác định bá tước Carnarvon tử vong do nhiễm độc máu, kết quả từ việc bị mũi đốt. Vết côn trùng cắn này khiến ông bị viêm phổi cấp và tử vong. Sau đó người giám định xác ướp nói rằng có một vết sẹo trên má trái của xác ướp được khai quật trong lăng mộ giống hệt với vết côn trùng cắn khiến bá tước Carnarvon tử vong. Vài giờ sau, khi Carnarvon qua đời, con chó yêu quý của ông đã kêu lên một tiếng và chết. Không những thế, cha của bá tước Carnarvon cũng nhảy lầu tự tử ở London. Người ta nói rằng ông đã đặt chiếc bình của Tutankhamun trong phòng ngủ. Archibaldus Gray người chụp x-quang xác ướp pharaoh Tutankhamun bị ốm sau khi vào lăng mộ và chết mà không xác định được nguyên nhân. Ly kỳ hơn là trường hợp của Hurt Evanley White, người chuyên nghiên cứu về lịch sử Ai Cập, đồng thời là một trong số những người đầu tiên có mặt tại lăng mộ Tutankhamun. Treo cổ tự tử năm 1924, ông để lại một ghi chú viết bằng máu nói rằng Tôi chịu thua lời nguyền buộc tôi biến mất mãi mãi. Ngoài cái chết kỳ lạ của các thành viên đoàn khảo cổ, còn có người phụ trách bảo tàng Cairo ở Ai Cập, Miguel Meher. Ông không quan tâm đến lời nguyền của Pharaoh mà báo chí lúc bấy giờ đưa tin rầm rộ và nói rằng ông đã gắn bó cả đời với các ngôi mộ ở Ai Cập. Tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng chưa đầy 4 tuần sau khi ông Magru nói câu này, ông đã chết vì một cơn đau tim. Vào năm 1925, nhà nhân chủng học Henry Frow đã báo cáo việc một chiếc chặn giấy được trao cho người bạn của Carter, Seth Inham có hình một bàn tay sắc ướp với cổ tay được trang trí bởi một chiếc vòng tay hình con bọ hung. Trên đó có dòng chữ lửa, nước và dịch bệnh sẽ đến với kẻ nào di chuyển cơ thể ta. Ngay sau khi nhận được món quà, ngôi nhà của Inram bị thiêu rụi. Sau đó là một trận lụt nữa ập đến khi ngôi nhà này được xây dựng lại. Những cái chết vẫn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ. Giải thích về nguyên nhân đằng sau những cái chết bí ẩn liên quan đến lăng mộ Pharaoh, tiến sĩ Benny Wilson, một nhà khảo cổ và chuyên gia nghiên cứu ở Đại học Durham cho rằng người Ai Cập cổ xưa đã tính đến chuyện ngăn những người sau này vào trộm mộ. Wilson nói, người Ai Cập dĩ nhiên không muốn có ai xâm phạm vào hầm mộ xác ướp, nên họ đã dùng nhiều cách từ phức tạp đến cơ bản để giăng bẫy khóa chặt hầm mộ. Vi khuẩn độc hại sẽ được đưa vào xác ướp vào đống kính, dẫn đến việc người tham gia khai quật chết vì nhiễm trùng máu. Còn giáo sư Aidan Dawson đến từ Đại học britton thì cho rằng những lời nguyền viết bên trong hầm mộ giống như một nghi thức chứ không hẳn là nhằm cảnh báo những kẻ trộm mộ hoặc người lạ đặt chân vào khu mộ những chất hóa học vi khuẩn nếu có trong hầm mộ cũng chỉ là tình cờ chứ không phải là được sắp đặt có chủ đích. Tuy nhiên, những lời giải thích theo lập luận khoa học như trên còn rất nhiều sơ hở. Bởi lẽ, nếu giả sử lăng mộ có độc, thì tại sao sau thời điểm khai cuộc lăng mộ hàng chục năm, những cái chết vẫn xuất hiện và một số người tham gia khai cuộc lăng mộ thậm chí chết vì tai nạn chứ không phải bất kỳ thứ bệnh tật gì? Đơn cử như Richard Bethel, thư ký riêng của Carter được phát hiện nằm chết trong phòng, trong khi cha của Bethel đã bị rơi khỏi căn hộ của mình từ tầng 7 tử vong. Cuối cùng, Howard Carter, người đã mở lăng mộ, đã chết một thập kỷ sau đó, vào ngày 2 tháng 3 năm 1939. Năm 1966, phía Pháp yêu cầu Ai Cập vận chuyển kho báu khai quật được trong lăng mộ Tutankhamun đến Paris để trưng bày triển lãm. Phía Ai Cập đồng ý, nhưng người giám sát Muhammad Abraham ban đêm có một giấc mơ kỳ lạ nói rằng nếu di vật văn hóa được vận chuyển ra khỏi Ai Cập, cuộc sống của ông sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, ông đã cố gắng hết sức yêu cầu hủy bỏ cuộc triển lãm nhưng vô ích. Năm 1972, các kho báu của lăng mộ Tutankhamun được vận chuyển đến London để triển lãm tại Bảo tàng Anh. Tiến sĩ Gamon Mehart, giám đốc bộ phận cổ vật, chế giễu lời nguyền khi nói rằng tất cả những cái chết và bất hạnh trong nhiều thập kỷ đều là kết quả của sự trùng hợp thuần túy. Ông qua đời vào đêm sau khi giám sát việc đóng gói các di vật để vận chuyển đến Anh. Sau đó là những trường hợp liên quan đến các thành viên phi hành đoàn của máy bay tham gia vận chuyển, trong đó người bị chết, người bị thương, số khác gặp những bất hạnh và thảm họa xảy ra nhiều năm sau chuyến bay. Ken Parkinson, một kỹ sư bay, bị một cơn đau tim lặp lại mỗi năm – đúng vào ngày thực hiện chuyến bay đưa các kho báu đến Anh cho đến khi tử vong cuối cùng vào năm 1978. Sau đó là trung úy chuyến bay Jim Webb, người đã mất tất cả những gì mình sở hữu sau một trận hỏa hoạn. Quản lý của Webb là Brian Ralphon, người bị hai cơn đau tim sau khi thú nhận rằng anh ta chơi bài trên quan tài của Tutankhamun. Common những người hoài nghi đã chỉ ra rằng nhiều người khác đã đến thăm hoặc giúp khám phá lăng mộ vẫn sống thọ và khỏe mạnh. Một nghiên cứu chỉ ra rằng trong số 58 người có mặt khi ngôi mộ và quan tài được mở ra, chỉ có 8 người chết trong vòng 10 năm. Tất cả những người khác vẫn còn sống, bao gồm cả Howard Carter, người đã chết vì ung thư hạch bạch huyết năm 1939 ở tuổi 64. Con bọ hung bằng ngọc của vua Tutankhamun Bên cạnh những cái chết bí ẩn theo sau vụ việc khai quật lăng mộ, người ta còn phát hiện ra một vật trang sức của vua Tutankhamun thậm chí cũng mang theo lời nguyện chết chóc tương tự. Theo đó, khi mở phong ấn lăng mộ, các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra rằng vị vua Tutankhamun được chôn cất cùng với rất nhiều trang sức phong phú, quý giá. Trong số này có một viên ngọc màu xanh pha vàng hình con bọ hung dài 2,5 cm trên chuỗi ngọc đeo cổ. Các nhà khoa học sau đó đã phát hiện rằng chiếc mặt dây chuyền bỏ hung này được chế từ tàn tích của một ngôi sao chổi đâm xuống trái đất từ 28 triệu năm trước và có một truyền thuyết ở Ai Cập được truyền lại rằng là những ai sở hữu viên ngọc này đều phải hứng chịu lời nguyện đáng sợ của Pharaoh. Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của Pharaoh đều phải chết. Được biết sau khi được lấy ra khỏi lăng mộ, con bọ hung bằng ngọc đã bị đánh cắp ngay lập tức – sau đó nó được một lính hải quân người Nam Phi đem trở về quê hương. Kể từ đó lời nguyền của vị vua Pharaon bắt đầu linh ứng, khởi đầu bằng việc người lính này đã chết đuối trong một lần đi biển, mặc dù anh ta được xem là một tay bơi lội không tồi. Viên ngọc được truyền lại cho người con gái và không lâu sau con gái ông ta cũng qua đời vì bệnh máu trắng kinh hoàng trước những tai ương đổ ập xuống gia đình, vợ của người lính hải quân đã bán lại con bộ hung bằng ngọc cho một người phụ nữ Nam Phi khác. Kể từ đó lời nguyện bắt đầu chuyển sang ám người chủ nhân mới này. Con gái của người phụ nữ mua lại viên ngọc hình bọ hung cũng bị chết vì bệnh máu trắng, còn chồng bà thì qua đời bất thường vào đêm trước khi viên ngọc được bán đi. Cuối cùng vì quá sợ hãi, người phụ nữ Nam Phi quyết định giao lại con bộ hung bằng Ngọc cho chính phủ để tránh lời nguyền đeo bám. Có thông tin còn cho rằng thời điểm của những lời nguyện trùng hợp xảy ra đối với đoàn khảo cổ học khám phá ra khu mộ của vua Tutankhamun bắt đầu từ khi viên ngọc hình bọ hung bị mất cấp và theo nhiều người, viên ngọc bị mất đã phá vỡ đi tính đồng bộ trong ngôi mộ. Sự mất cân bằng này là nguyên nhân khiến lời nguyện của vua Tutankhamun trở thành sự thật lời nguyền lăng mộ vẫn luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ, khiến các nhà khoa học không thể lý giải, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng. Còn nếu xét trên quan điểm của văn hóa truyền thống phương Đông, chết không phải là hết mà linh hồn con người sau khi chết sẽ luân chuyển trong lục đạo luân hồi lăng mộ hay các mộ phần tổ tiên là nơi linh thiêng luôn luôn được con cháu đời sau bảo vệ và tôn thờ. Chính vì thế, đào phá lăng mộ, dù là nhân danh khoa học đi nữa, cũng là hành vi phạm tội rất lớn với tổ tiên, tạo ra rất nhiều nghiệp lực và chắc chắn sẽ bị thần linh quở phạt, thậm chí là gặp họa sát nhân.